Kính chào bà con Sau đây là cập nhật bản giá tiêu và cà phê hôm nay 13 tháng 2 năm 2023 Giá tiêu trong nước hôm nay duy trì ổn định ở mức là 59 đến 62 ngàn đồng Cụ thể tại chữ C Gia Lai 59 ngàn đồng Đắk Lắk Đắk Lắk 60 ngàn 500 đồng Đắk Nông 60 ngàn 500 đồng Bình Phước 61 ngàn 500 đồng Đồng Nai 61 ngàn 500 đồng Và Bà Rịa Vũng Tàu cao nhất là 62 ngàn đồng trên kg Tiếp theo đây là giá cà phê hôm nay 13 tháng 2 cao nhất là 41.100 đồng cụ thể tại Đắk Lắk <clears throat> giá là 44.000 đến 44.100 đồng tỉnh Gia Lai Đắk Nông trung bình là 44.000 đồng trên kg tại tỉnh Lâm Đồng là giá là 43.500 đồng Con Tum giá là 43.900 đồng cho đến 44.000 đồng trên đây là cập nhật uh, ờ, tắc ờ, giá hồ tiêu cà phê hôm nay 13 tháng 2 đến đây là hết Kính chúc bà con ngày mới tốt lành Tạm biệt bà con, hẹn gặp lại bà con trong clip sau